ngon nhất cô bán cô mua đồ nóng đồ heo ngon nhất cô bán với lại cô biết sao cô bán giá mềm mà nói mà, mà một tấm mà đội ngon ra con biết không nó cũng cực lắm con cũng khó lắm không có dễ đơn giản đâu thứ nhất là thịt phải ngon thịt phải nóng heo nóng phải ngon rồi cách mình quay nữa con cách quay mỗi người khác nhau nữa không ai giống ai hết ở nhà cô mai đi có mấy người thợ quay con cô mai cũng quay nè cô mai cũng quay rồi thợ cô mai quay nữa nhưng ba người quay khác nhau hết cô quay rồi là cô có biết biết của cô nó thẳng nó uống như vậy đó là lâu năm cô tích lũy rồi đó nó thẳng vậy đó chợ mới là khoảng chừng hơn 30 35 cô bán ờ, chỗ này là bán ờ, từ sáng đến chiều nhưng mà nếu muốn mua cô mai á buổi chiều á thì ờ, từ 3 giờ trở lên địa chỉ đây là chợ Bình Tiên phường 4 quận 6 vô đến chợ Bình Tiên hỏi cô Mai quay địa chỉ cô Mai ở bán ở mấy mấy sau còn nếu mà không biết thì cứ lại lên chợ Bình Tiên đi rồi điện thoại số điện thoại cô Mai nè nè đó có việc mai chỉ ha à, rồi nè hai số điện thoại này ra viên là hồi xưa là chị cô bán ngày này ngày của chị cô nhưng mà chị cô có làm chị cô về cô chị cô bán nhưng có gian rồi chị cô bỏ đó rồi cô lúc đó cô còn nhỏ cô thấy là lạ thì cô cô đi bán thôi chứ cô cũng không nghĩ đâu rồi tự nhiên cái bán thì thấy được thì thấy cô bán theo thôi thế nó vậy đó đi là có da heo nữa giá con biết không cái giá thì nó cập nhật theo theo theo theo, theo ngày nha con giá lên thì tụi mày bán lên giá xuống thì tụi mày bán xuống ba đội là ba trăm rưỡi sườn non là ba trăm ngàn cô bán là giá phù hợp à, không rẻ không mắc cái giá của nó cái thị trường bao nhiêu bán theo giá bao nhiêu thôi đa số là cô bay bán là nhờ là nhờ ba đội ba đội là người ta ăn nó chín có nghĩa là người ta cúng đám dỗ đám quải được đám tiền à da là món tắt cô vui rồi <laughs> nhiều khi á người ta từ xa lại ta mua mà ta khen mình á cái cô vui lắm ta phản hồi lại á ta nói thịt ngon lắm này nọ ai ăn cũng khen từ hồi cô lên nói thức tới giờ này á là mấy người ở dưới kia ờ, là nhà, ở ờ, Trà Vinh rồi ở là mọi miền đất nước luôn á có khi á nội luôn thì khi ta đi ở dưới quê con thấy không ta vô đây là ta khám bệnh ai là thăm người thân rồi đó người ta mua về làm quà cũng có